Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một vài trận để anh em có thể chơi trong à, những ngày gần đây Thì à, trước đó thì mình đã nhận định cho tất cả anh em rất là nhiều trận rồi Anh em nhận định cho tất cả anh em cái trận Brunei và Indonesia Thì cái trận này mình cho anh em nằm Brunei Thì cái trận này Indonesia ăn Brunei tới cái mã tỷ số là 7-0 thì anh em cũng biết là Brunei bị thẻ đỏ là mình cho anh em xoay sở kèo lại anh em nằm thằng Indonesia liền là lúc đó anh em cũng hút được cái mã kèo thằng Indo này lúc đầu mình cho anh em nằm Brunei đang rất đá rất là hay mà xui là bị the đỏ thì anh em có thể nhảy lại cái kèo Indonesia thì anh em cũng đã gỡ ra được những cái mã kèo rung nha còn cái trận Tottenham này thì mình cho tất cả anh em nằm tài và anh em nằm Tottenham thì cái trận này tỷ số là hai đều hai đều thì cái trận này anh em ăn tài mà anh em thua Tottenham còn cái trận còn cái trận Arsenal này thì mình nhận định mình cho tất cả anh em nằm mã kèo Arsenal và nằm tài thì cái trận này Arsenal ăn với cái tỷ số là 3-1 thì anh em cũng đã húp full cái mã kèo Arsenal và ngày hôm qua thì mình nhận định cho tất cả anh em thêm cái trận Việt Nam với Malai nữa thì anh em cũng đã ăn full cái mã kèo Việt Nam với Malai này rồi cái tỷ số là 3130 ngày hôm qua thì mình đã dự đoán cho tất cả anh em trận này Việt Nam ăn 30 đúng ngay mà tỷ số 30 dành cho Việt Nam anh em hút full kèo này còn tối MU MU thì mình cho anh em nằm mã kèo trên và mã kèo tài thì trận này anh em cũng đã húp full cái kèo MU thì MU anh em cũng biết là tối nó ăn tới cái tỷ số là 30 còn trận Man City và thằng Leeds thì tối nay nó mới đá thì tối nay mình sẽ cho kèo tất cả anh em trong nhóm nữa thì tối nay Man City chấp tới 1,75 thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm cái trận AFF Cup nữa nha đó là cái trận giữa Campuchia và Brunei diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 nha anh em thì Campuchia đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng rồi sau hai vòng đấu thì Campuchia có 3 điểm bên phía còn phía Brunei thì ờ, đang đứng ở vị trí cuối bảng sau 3 vòng đấu thì ờ, Brunei đang âm cho có 16 bàn thắng và chưa có một cái bàn thắng nào dành cho Brunei luôn cái thành tích của thằng Brunei đang chơi rất là dở trong cái mùa này luôn anh em thì Campuchia anh em thấy cái trận này Campuchia nó có cái cơ hội là để vươn lên cái ngôi nhì bảng thì do Thái Lan đang gặp thằng Indo thì nếu mà thằng Thái Lan nó ăn thằng Indo với cái cách địch ba bàn bốn bàn thì thằng Campuchia ngang thằng Brunei 3-0 thì Campuchia nó sẽ vươn lên cái vị trí nhì bảng nhì bảng để nó đứng còn cái thành tích gần đây nhất của hai đội Campuchia và Brunei thì anh em cũng thấy thằng Campuchia cái trận đầu mùa khởi đầu ờ, qua AFF Cup thì Campuchia thắng Philippines với cái tỷ số 3-2 và trước đó nữa như Campuchia ờ, thua Indonesia với tỷ số là 2-1 thì anh em cũng biết vừa Indo vừa ăn 1-0 thì Campuchia gỡ là với cái tỷ số là một điều liền thì Campuchia trong cái mùa này đang đá rất là hay đang có nhiều cầu thủ trẻ của Campuchia đá rất là hay còn những trận trước đó thì Campuchia hầu như thất bại còn bên phía Brunei thì anh em cũng thấy rồi Brunei hầu như à, trận nào cũng để thua cách biệt với năm bàn thắng hết nhưng mà lần này gặp Campuchia thì à, trong lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy Campuchia với Brunei thì những bàn thắng luôn nghiêng về Campuchia. Trước đó năm 2012 thì Brunei thắng Campuchia được một lần với cái tỷ số là 3-2. Còn trong lần gần nhất á, thì Campuchia thắng Brunei với cái tỷ số là 3-0 nhưng mà Brunei đang bị thẻ đỏ mà Campuchia mới thắng được cái tỷ số 3-0. Thì đó là năm 2016. Còn lần gần đây nhất còn tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra thì cái trận này nhà cái đang đánh giá Campuchia rất cao luôn nha anh em. Nhà cái đã đưa ra cái mã kèo Campuchia chấp 3,75 và tài xỉu 4.5 thì nhà cái đang đánh giá rất là cao Campuchia nhưng mà anh em không có thể tin vào Campuchia được Campuchia nó không có thể lực anh em nó không có thể lực anh em cũng xem những trận gần đây nhất của Campuchia đó rồi anh em thấy đá hiệp 1 rất là hay và qua hiệp 2 là không còn thể lực để đá sâu vào những cái phút cuối để ăn được cái mã tỷ số nhiều bởi vậy mình khuyên anh em cái trận này anh em nằm Brunei mạnh tay luôn cho mình hiện Brunei nó không còn gì để mắc rồi để trận này nó sẽ đá sạch xanh xanh luôn nó coi chừng ăn được Campuchia luôn không chừng anh em thì bây giờ mình phiên anh em nằm cái mã kèo dưới là mã kèo Brunei và anh em nằm thêm cái mã kèo rung cho mình anh em nằm dưới mà anh em nằm tài thì anh em sẽ húp full hai mã kèo giống như cái tỷ số mà chấp 3,75 anh em nằm dưới anh em nằm tại cái tỷ số ra 41 anh em hút full hai được là mình phiên anh em nằm dưới và nằm tài nha anh em còn những anh em nào đang chơi bên ngoài không có thể đánh được nhiều mã kèo rung thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số Zalo là 0963731346 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký cái trang và đưa anh em vào nhóm của mình chơi nhiều mã kèo hơn nha thì bữa giờ anh em trong nhóm của mình đã húp full kèo ngoại hạng Anh rồi thì tối nay có Pháp rồi có hàng ngoại hạng Anh vài bữa nữa thì Serie A nữa thì anh em cứ vào nhóm của mình để anh em chơi nhiều mã kèo hơn thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận à, Campuchia và Brunei thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và anh em có thể dự đoán cái mã tỷ số nếu anh em dự đoán trúng thì mình sẽ ban cho anh em 300 uống cà phê ngay lập tức liền thì à, anh em nhớ để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh để mình được nhiều người theo dõi hơn thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở à, video sau